<coughs> Được chưa? Ok, xin chào bạn đã channel mình nha, mình là Jackie đây Hôm nay mình sẽ quay video, mình định quay Black Fruit tập 4 cơ Nhưng mà mấy bạn không đi trial được, cái bị bận thời gian ấy Nên nó mình phải kêu em khác thôi, mình cũng khá là biết content Nên mình sẽ quay như <coughs> Xin lỗi bạn Phải quay Quay video game khác ấy Hôm nay mình sẽ chơi thử game cũ mình là Sans San Multiverse ba đội thì mấy bạn chẳng biết là San là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng không? Nên mình sẽ chơi thử thì uh, mình sẽ chọn Nightmare San à. Ủa sao sống được hay vậy? Cùi ok giết được một con sát rồi ui cái cái cái cái cái chu cái chu ủa đá đó hả ui oh yeah <laughs> này game cũ mình chơi bản này mình chơi khá lâu rồi nếu mà bạn thấy mình tới lớp ờ, hay là level of violence đấy thì nó tới 300 dĩ nhiên ui giời ở xa này phế hơn Chị đai hả? luôn. Đâu phải Bên kia mới đúng đường chị ơi, đi lộn đường rồi Chơi video này, mình khi mình chơi game này nó sẽ rất là các bạn làm bạn sẽ thấy cái nó rất là chén so với video kia nhưng mà mình vẫn và mình ủng hộ mình cho mình một like một like một subscribe mình nhấn cái đừng là ủng hộ mình nha mình mong là ủng hộ mình à đấy nơi này được à, <laughs> khoan sao mình thấy con này à, nó khác khác kiểu gì á à mình lộn mình lộn có hyperdust ông chủ của à, của đến đất ở đây Đây là một con xài chơi cái antivirus này nữa các bạn Killer này rồi anh đâu có insan này đã tuyết nè đó ớ à gì đây what sao bán khủng vậy bay thủng nạ đồ luôn bắn thủng đồ <laughs> à. con này phải là King Multiverse nè con này nhìn nó giống ở chứ độ đó không phải King Multiverse <laughs> Mày spam này nữa mà thì <laughs> thả nặng ha ủa mà bị mất máu đâu À, cái này, đường này, cái này, đường này. chưa hồi máu đâu chưa hồi máu đâu còn ủa á á á á này còn sao nó bắn ở trên kia không vậy này chưa chơi xa nó là chơi hero bốn không bốn chắc nó đài rồi đấy bạn ok chi phước rồi và giờ mình sẽ bye bạn nha và xem sau video này các bạn hãy cho mình một like và subscribe và nhấn cái chuông để ủng hộ mình nha và cái chuông để ủng hộ mình ra nhiều video tiếp theo và giờ mình cũng hơi biết content rồi nhưng mình biết bạn sắp tới đây mình sẽ có video ờ, hình mình về bốn nha bye bye